Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2021, tức ngày 17 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thân, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thân hôm nay là đinh mão, tân mão, đinh dậu. Con giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. 1. Tử vi tuổi tý. Cục diện dậu tý tương phá xuất hiện, trong vận trình của tuổi tý hôm nay cho thấy bản mệnh dễ bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho con giáp này có thể đi đến những lựa chọn sai lầm. Bản mệnh đã tính đến những trường hợp có thể xảy ra do sự cố bất ngờ, nhưng chẳng thể ngờ được khi cứ có kẻ chọc gậy bánh xe. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, thì kiên tăng thêm cho những chú chuột sự tự tin và quyết đoán. Bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, con giáp này không nao núng, cân nhắc kỹ càng và tìm ra điều phù hợp với mình. Ngũ hành kim sinh thủy còn giúp cho tình cảm của hai bạn ngập tràn niềm vui, cả hai mang lại niềm vui, sự ấm áp và vui vẻ cho nhau, vì thế luôn sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau. Hãy tiếp tục duy trì bầu không khí ngọt ngào này để tình yêu sớm đơm hoa kết trái. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hôm nay, tam hợp cục che chở, đường tình duyên của người tuổi Sửu nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Những người còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ nhé, dù đó là cuộc gặp với mục đích giới thiệu, xem mặt thì cũng đừng quá căng thẳng, hãy cứ tự nhiên như chính con người bạn thôi, tình yêu rồi sẽ tới. Các cặp đôi có một ngày ngọt ngào. Dù không ở bên nhau thường xuyên nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn đong đầy. Bạn và người ấy luôn nhớ đến nhau, quan tâm đến đối phương từ những chuyện nhỏ nhất, bởi cả hai đều muốn chăm sóc cho người kia tốt nhất có thể. Tuy nhiên công việc của bản mệnh không được thuận lợi như vậy, chịu ảnh hưởng của thiên quan hung tinh ám hại, những chú trâu cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở. Đôi khi chỉ là lời nói đùa nhưng được buông ra không đúng lúc, bạn sẽ phải chịu những hậu quả không ngờ tới. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần bị thương quan cản trở nên khó bề thăng tiến trong sự nghiệp như mong muốn, dù luôn muốn cải thiện tình trạng hiện tại, nhưng chính sự hiếu thắng của bản mệnh đã làm hại chính bạn, khi mà cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bạn bỏ qua không hề chú ý. Cuối năm đang là giai đoạn nước rút, nếu như con giáp này không thực sự tập trung vào những gì mình làm thì khả năng thất bại là rất cao, tới lúc đó chẳng thể trách nổi ai ngoài chính bản thân mình đâu. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không được hài hòa. Bạn cần bớt chút thời gian chăm lo cho công việc để lắng nghe và chia sẻ tâm sự, với người ấy, có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiểu nhau. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 4. Tử vi tuổi mão Dậu mão tương xung cảnh báo con giáp tuổi mão hôm nay, nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực trong công việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng. Đối thủ cạnh tranh của những chú mèo có thể năng lực chuyên môn không bằng bạn, nhưng những kỹ năng mềm hoàn toàn vượt trội. Bản mệnh cần bổ sung thêm cho mình những kiến thức đó, để có thể duy trì được những gì mình đang có, cũng như chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ của con giáp này với nửa kia cũng không được như ý muốn. Bản mệnh thường mang những chuyện không nhí ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình, giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn Lục hợp quý nhân ghé thăm giúp cho người tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, không phải lo lắng về chuyện tình cảm. Người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà bạn đang gặp phải. nhờ vậy bạn có thể yên tâm theo đuổi lý tưởng và mục tiêu sự nghiệp của mình. Chính quan nhập cục, công việc của tuổi thìn trong hôm nay khá suôn sẻ, Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được đánh giá cao. Mọi thứ tiến triển tốt đẹp nên bạn có thể được đề bạt, cất nhắc, trở thành lãnh đạo. Người theo nghiệp quan trường thì quan lộc dạng dỡ, đúng như ý muốn. Người làm công ăn lương thì có thể tiến bước cao hơn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, hợi. 6. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp quý nhân che trở nên chủ nhật này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu. Chính tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú rắn còn có nguồn tài chính ổn định hôm nay. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ. Chỉ ra rằng, thiên tài nhập cục, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho con giáp tuổi ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi. Bạn biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa. Vận trình tình duyên có phần giảm sút do ảnh hưởng ngũ hành tương khắc. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội khác, nóng vội chỉ khiến mọi việc gặp trở ngại hơn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 12 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, 8. Tử vi tuổi mùi Thiên quan là điểm báo người tuổi mùi có thể phạm tiểu nhân trong ngày hôm nay, vì vậy chớ nên dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai. Nếu làm trên cương vị lãnh đạo, bản mệnh cũng cần giữ đầu óc sáng suốt, không nghe lời tầng bốc của cấp dưới ai kẻo đưa ra quyết định sai lầm ảnh hưởng đến cơ đồ. Người làm công ăn lương cần hết sức cẩn trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên chủ động gây xích mích với bất cứ ai, đặc biệt là cấp trên của mình. Thổ sinh kim, may mắn mối quan hệ giữa bản mệnh và nữ kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào người ấy nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thân. 9. Tử vi tuổi thân, Chính ấn báo hiệu nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của người tuổi thân trong hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình trong những tình huống khó khăn. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, tăng khả năng được cất nhắc. Tuy nhiên, những chú khỉ vẫn cần đến nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công phía trước. Ông trời chẳng phụ người có công đâu, hãy cứ kiên trì với con đường mình đã chọn, bạn sẽ không phải hối hận. Kim khí vượng, đây là tin xấu về sức khỏe của con giáp này, nhất là những bạn quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. 10. Tử vi tuổi dậu. Dậu, dậu tự hình báo hiệu về những áp lực tinh thần mà người tuổi dậu đang phải chịu đựng. Nguyên nhân cũng bởi mục tiêu của con giáp này chưa đạt thành, ai cũng mong muốn có được vị trí mình mong muốn, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý. Nếu thất bại hãy tìm cách để đứng dậy và đi tiếp chứ đừng ngồi mãi nơi mình vấp ngã rồi than thân trách phận, đổ lỗi cho người khác. Bạn cần phải trưởng thành lên chứ không thể ý lại vào người khác mãi được. Theo lịch vạn niên là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, do đó bạn không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào để hạn chế những xui xẻo có nguy cơ gặp phải. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị. 11. Tử vi tuổi tuất Dậu tuất tương hại là điểm báo thị phi, tiểu nhân ám hại với người tuổi tuất trong ngày này. Do đó trong công việc, bản mệnh nên thận trọng, với bất kỳ ai cũng không nên đặt niềm tin trọn vẹn, nhất là với những người vốn bằng mặt không bằng lòng này lại xung xe lạ thường, Tâm tính dễ bị kích động khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hãy thử thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình trước. Có thể bạn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn. Ngũ hành tương sinh, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn trong ngày nhiều rối ren, như hôm nay. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 12. Tử vi tuổi hợi. Kiếp tài xuất hiện mang theo họa phá tài tới với vận trình tài lộc của người tuổi hợi. Bản mệnh có thể vì thế mà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nếu không có kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận. Con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu những thứ không cần thiết, để tránh thất thoát tiền bạc. Kim sinh thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận,